in o in ki chang a bela lung in hi ti nàng nghe hiên nế trang tu đang hùng tình ai ta nô nàng nghe ông sư mà ngay nó gắm mà gì là ngay có cái nông thế lời nàng kể đi đông lễ hồi hôn đi cú mà đà la sớm đi ra nàng kén ngang để thung na kẻ gà ca để nuôi bên mối nô in oh in chi trang a bela lung in hi ki la long Mel tra moni cham Chung vara sini point angel nang ken cham Pay dong na rama ki leng la yi Nang chu ki him na kol ho min eng tiru ku Tim ni mar sak ni tlang Ki fang ta chang bu chung nang ma chay Ki lung lua pu Mel tra ni piang i tra Nam dang nuk ma ki nang a lu an om no Ko tra nai na me kwa in sung choi sai nang ken tlang Nang reng ka panai ma choi din in ken tiam ngam Ngay sang tu tang hom sia Sa poi na mang lo yin ma me roll.